Anh thường mơ về người ta xa anh đôi Từ ngày em bước vào tim anh rồi Anh chỉ mong môi sớm tình dài thôi Là có em ở bên cạnh tôi Anh thường mơ về người ta bên nhau Cùng ở bên sẽ chia bao buồn đau Ngày mà ta đi cùng nhau sẽ chẳng còn bao lâu khi mà anh chẳng còn ai ở bên thật là may vì em đã đến cảm ơn em đã ngồi sau mỗi con đường cho anh biết đâu là nhớ là thương vì em cho anh bao niềm vui chặt bàn tay em Đi cùng em anh bỏ quên cả trời đất Dù cùng ngon mật ngọt anh cũng chẳng thấy thèm Anh sẽ chẳng thấy thốt như kẻ khác Vì anh sợ nói trước bước không qua Yên bình nằm ở trong mắt em Chẳng cần đại cát cũng chẳng cần trông xa À cũng đường này có đẹp bao nhiêu Em không ngồi sau xe anh cũng cảm thấy thiếu Ngoài kia mời anh bao bữa rượu Nhưng anh vẫn từ chối vì em góng anh nhiều Thương em là một căn bệnh lạ Bác sĩ bảo anh không tài nào chữa thương em mong em về một nhà vì anh yêu em là điều không phải bào chữa hai ta giờ cũng chẳng còn trẻ đã đến lúc phải tính chuyện tương lai giờ ngoài việc thương mẹ và thương em lúc này anh cũng chẳng muốn thương ai anh đã qua cái thời điểm để mà ngày nhớ và đêm mong anh chỉ muốn có em ở nhà cho dù đó là ngày nắng hay đêm rông khi mà anh chẳng còn ai ở bên thật là may vì và đây là lời anh muốn nói với em mà bao lâu qua anh sợ nên không nói vì với anh em là điều tuyệt vời nhất của anh